xin chào tất cả quý vị và các bạn đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. À, chủ đề hôm nay Dũng muốn giới thiệu với quý vị và các bạn đó là học chứng khoán có đắt không? Và làm sao để chúng ta có thể tiếp cận được cái hệ thống cái phương pháp mà giúp chúng ta đầu tư hiệu quả trên thị trường. Các bạn đã biết rằng trên thị trường thì có rất nhiều các khóa học khác nhau, rất nhiều các phương pháp khác nhau. Bây nếu các bạn hỏi là học chứng khoán có đắt hay không? thì thứ nhất Dũng có, có thể nói là học chứng khoán rất là đắt nếu các bạn khi mà chúng ta học một khóa học mà có thể là rất là ít tiền thôi ạ à. à, tuy nhiên mà chúng ta không ứng dụng được đúng không không những không ứng dụng được mà chúng ta ứng dụng bị sai hoặc là cái phương pháp đó nó không phù hợp với tính cách con người chúng ta thì rõ ràng là nó đắt rồi đúng không không những nó nó hủy hoại cái tâm lý hành vi của chúng ta thì đó là một cái yếu tố quyết định cái khả năng thành công của chúng ta trong tương lai không bởi vì khi mà chúng ta sai nhiều á chúng ta ứng dụng hoặc chúng ta đưa nó vào thẳng vào tiềm thức thì dẫn đến một cái, cái tình trạng đó là chúng ta tin khi chúng ta tin rồi ạ tin mà cái phương pháp đó lại không phù hợp thì chúng ta mất niềm tin và khi chúng ta mất niềm tin thì bản thân trong cái bộ não chúng ta nó tạo ra sự động loạn và đó là gì ạ học chứng khoán cực kỳ đắt nếu bạn gì ạ áp dụng cái phương pháp đó hoặc cái phương pháp đó nó không phù hợp với tính cách cũng như là con người bạn ok chưa bạn hiểu không ạ à, thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là học chứng khoán là rất rẻ và rất rẻ ở đây chúng ta hiểu đơn giản như thế nào là rất rẻ bởi vì à, nếu bạn hiểu được một cái hệ thống ấy à, ờ, cái hệ thống có thể rút cho bạn từ một người bình thường từ một người có thể có một hai trăm triệu có thể trở thành những con người một vài tỷ đồng trong một thời gian rất ngắn à, Dũng có quen một cái bạn ở bên VNREX thì sau khi mà à, bạn nghiên cứu bạn học và cũng có cái à, trao đổi rất là là là à, dài trong suốt nhiều thời gian qua thì thực tế là bạn cũng có một cái hệ thống phương pháp đầu tư rất là tuyệt vời bạn là một người gần như không có tiền cái thời điểm mà bạn mình biết là bạn có chỉ có 50 triệu đấy ạ nhưng đến bây giờ bạn đã có một cái cơ ngươi ạ bạn chỉ đầu tư chứng khoán rồi bạn đã có cơ ngươi có ô tô có rất nhiều thứ ạ thì cái ở đây chúng ta thấy rằng là à, việc mà bạn ấy học được cái phương pháp mà giúp bạn cải tiến được cái hệ thống cũng như là tư duy của mình thì từ một số vốn khoảng 50 triệu đồng bạn ấy đã trở thành một tỷ phú trở thành một tỷ phú ạ tại vì bạn mua nhà ở Garden City uh, xe thì xe đẹp ạ à, xe mẹt xe rất đẹp và thực tế là bạn có rất nhiều tiền và đây là một người bạn rất là thân đối với Dũng à, còn à, rất nhiều bạn khác nữa như là một bạn ở cùng làm với chứng khoán ở HC có thể một số các anh chị ở HC biết biết và người bạn cũng rất thân với Dũng đó là mấy năm trước thì bạn làm ở công ty dược ạ công ty dược lương khoảng 20 triệu một tháng hai ba mươi triệu một tháng thì sau đó bạn có hỏi Dũng là nếu thực sự là là uh, làm chứng khoán có ổn hay không hay là cả làm cả hai thì lúc đó Dũng bảo là thứ nhất là bây giờ dành dành thời gian đắm chìm trong chứng khoán vẫn làm dược xong đắm chìm trong thời gian ờ, chứng khoán một thời gian thì xem là thực sự mình có phù hợp không ạ cái cái cái hệ thống đấy nó có phù hợp mình nó có cho mình cái lợi nhuận không trước hết là đầu tư đã app xem là có kết quả hay không trước khi mà à, mà bỏ cái cái công việc hiện tại của mình và hôm nay cũng Dũng cũng đã nhận được một cái bạn đó là bạn đang làm ở uh, nhà nước lương 11 triệu một tháng và bạn rất là yêu chứng khoán cực kỳ là yêu chứng khoán thì bạn nó hỏi là à, bây giờ thì ờ, bạn có nên là là bỏ cái công việc của bạn hay không bởi vì uh, thực tế là bạn bố mẹ bạn hay mọi người bạn cứ nói là chứng khoán là cờ bạc này thậm chí là công việc đó là công việc mà gia đình bạn mọi người xung quanh bạn rất là là thực sự là trân trọng nên bạn thực sự rất khó để bỏ cái công việc đó và thứ hai nữa là là là bây giờ nếu bỏ đấy thì đầu tư chứng khoán có thành công hay không thì thực sự là có Dũng có một cái lời khuyên đơn giản như thế này để các bạn có thể hiểu rõ được hoặc nếu anh ai mà đang uh, có thể uh, nghiên cứu hoặc là muốn chuyển đổi uh, từ một lĩnh vực khác trong trong uh, đầu tư chứng khoán thì hôm qua Dũng đã chia sẻ rồi ạ uh, chúng ta có 3 bước để uh, học cái phương pháp đầu tư bất cứ phương pháp nào đó là đầu tiên chúng ta phải nhìn ở nỗi đau ạ uh, bởi vì thế này nếu chúng ta gì ạ chúng ta nhìn thấy cái nỗi đau nếu chúng ta không làm chúng ta không hành động thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta có thể trong năm tới hay là trong hiện tại bây giờ chúng ta đang bị lỗ khi mà tài khoản của rất nhiều người đang tăng rất là mạnh đúng không có rất nhiều người tài khoản đang tăng rất mạnh hai hai ba mươi phần trăm những bạn nào thực sự mà hôm qua không xem được video sáng nay Dũng uh, chia sẻ thì các bạn có uh, comment lại bạn comment lại thêm thực tế của bạn như nào bởi vì Dũng đã có biết là rất nhiều các bạn đã đạt những uh, thành tích vượt trội trong uh, chiến lược đầu tư của mình trong suốt thời gian qua đặc biệt là trong thời gian bây giờ và nếu một số bạn thì, thì bạn đó là nghi ngờ đúng không nghi ngờ thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn ở phần cuối hôm nay bạn xem hết đi ạ Dũng sẽ chia sẻ các bạn cách để các bạn có việc mà các bạn trải nghiệm chứ đừng có có nghi ngờ hãy hành động hãy làm hãy đắm chìm đi ạ sau đó một thời gian nó không phù hợp vì đây là toàn kiến thức là gọi là mang tính chất là làm uh, ờ, gọi là miễn phí hết ạ bạn nếu bạn thực sự bạn đi học á, ở rất nhiều nơi ấy, thì bạn sẽ thấy những kiến thức này thực sự nó có giá trị rất là nhiều nếu bạn đã từng đi học những bạn nào đã từng đi học thì có thể cảm nhận ngay những cái chia sẻ của Dũng trong suốt thời gian vừa qua nên ở đây đầu tiên chúng ta cần phải gì ạ phải cảm nhận những nỗi đau để khi mà chúng ta bước vào quá trình mà chúng ta bắt đầu làm việc á, quá trình để chúng ta chuyển đổi từ một người bình thường trở một con người khác thường đấy ạ thì chúng ta có thực sự chúng ta mong muốn như vậy không chúng ta cần phải biết rằng là nếu chúng ta nghỉ chúng ta nghỉ thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta có thể là sau đó có thể tài khoản chúng ta bị lỗ rồi sao à, ờ, du chúng ta có cơm áo gạo tiền chúng ta phải lo lắng hay không ạ chúng ta có vượt lên được cái cái cái nghịch cảnh này hay không tất cả những điều đó nó làm cho chúng ta là cần phải có cái nỗ lực mong muốn chúng ta là gì mong muốn chúng ta là một nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực chứng khoán à, một thiên tài chứng khoán hay là chỉ mong muốn kiếm được hai ba mươi phần trăm lợi nhuận hay không thế thôi ạ tại vì những người người ta chỉ kiếm được Ờ, hai ba mươi phần trăm lợi nhuận đó, thì người ta nghĩ rằng là thị trường không thể kiếm được 50 phần trăm lợi nhuận đâu còn những người người ta luôn bị thua lỗ thì người ta sẽ comment là uh, không bao giờ được đâu thua lỗ rồi ông chứng minh đi ông cho tôi tài khoản đi tất cả mọi thứ điều như vậy nhưng hãy uh, ngừng cái điều đó lại hãy ngừng đánh giá phán xét và hãy xem lại những video từ trước nay xem lại những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ xem lại những cái, cái, cái kiến thức mà Dũng đã chia sẻ trong thời gian vừa qua và chúng ta thấy là cái cái mà chúng ta nhớ là việc mà chúng ta cần phải là dạ, mô phỏng cái bước thứ hai là chúng ta phải mô phỏng mô phỏng mô phỏng một cái hệ thống phương pháp đầu tư phù hợp với tính cách con người chúng ta đây là một cái khóa học hay là có thể chúng đọc sách hay là một cái gì đó để chúng ta có thể hiểu được là trong bất cứ một cái hệ thống phương pháp nào sẽ có rất nhiều người thành công và khi những người thành công thì chúng ta phải mô phỏng đắm chìm đắm chìm trong cái hệ thống phương pháp đó và mô phỏng là gì ạ chúng ta họ làm gì chúng ta bắt trước cái đó họ có những cái điều gì chúng ta làm theo điều đó thế là đó là mô phỏng và trong quá trình mô phỏng đó thì nó sẽ có những cái gì ạ có những cái thành công có những chút chưa thành công thì chúng ta sẽ áp dụng xem là uh, thành công thì chúng ta đã có một cái bài học để chúng ta rút ra và đây là một cái phần rất quan trọng nhưng cái mà thất bại nó phần quan trọng hơn bởi vì đó những bài học rất tuyệt vời đó, đó là những bài học rất tuyệt vời để chúng ta học hỏi từ những cái mô thức đó và sau quá trình bạn làm đi làm lại một thời gian thì bạn sẽ thấy rằng là kết quả kết quả nó chính là câu trả lời bạn đo lường kết quả nó câu trả lời và cuối cùng bạn sẽ nhìn thấy gì ạ bạn nếu bạn mường tượng ra một cái giấc mơ bạn trở thành một trong những nhà đầu tư thành công rất nhiều người ngưỡng mộ trở thành uh, gia đình hạnh phúc uh, tiền tài tài sản của bạn rất là tuyệt vời bạn thấy những điều đó thì bạn sẽ thấy rằng là việc đầu tư chứng khoán thực sự nó là một môn khoa học tuyệt vời theo dũng nó là một môn khoa học tuyệt vời và đã có rất nhiều người thành công và bạn biết rằng là nó có quá nhiều cái phương pháp hệ thống đầu tư khác nhau cũng có quá nhiều khóa học khác nhau nếu hôm nay Dũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn để các bạn có thể là là những người có thể nhận biết được có những người có thể xem là cái phương pháp nó có phù hợp với tính cách con người mình hay không ở trước mắt thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên thị trường thì hiện tại có một cái ờ, nhóm nhà đầu tư cũng như là đào tạo thì họ um, sử dụng những cái chúng là các công cụ indicator đó là nến á à, những công cụ về nến Ờ, họ sử dụng rất là nhiều đấy là sử dụng rất nhiều và sử dụng những công cụ này uh, chủ yếu là tập trung cho forex cho phái sinh ở trong chứng khoán thì chúng ta cũng sử dụng là khá nhiều và cũng đã có rất nhiều hiệu quả trong cái áp dụng cái cái cái um, công cụ nến này ngoài ra thì uh, uh, các đường trung bình động như là SMA uh, SMA hoặc là EMA những cái đường đó thì thực sự uh, đây là một cái, cái hệ thống phương pháp chúng ta gọi là các AT, indicator những indicator này thì nó là một chuỗi nếu các bạn thấy rằng là khi các bạn nghiên cứu các bạn thấy là RSI này à, có những cái cổ phiếu có RSI nó chỉ ở trên 50 thì mua chẳng thế hoặc là nó cắt dưới 50 ờ, thì bán hoặc là chúng ta thấy là trên 70 thì quá gì ạ quá mua chẳng thế hoặc là uh, quá bán hoặc là dưới 30 quá mua tất cả những cái chỉ số này thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều trên các YouTube hoặc là nếu các bạn muốn theo dõi kỹ hơn thì tới đây Dũng cũng có những chia sẻ những cái khóa học miễn phí nhưng tuy nhiên tuy nhiên đây là những khóa học mà có rất nhiều các nhà đầu tư đang ứng dụng cái cái khóa học này đây, thậm chí là những chỉ báo đây chúng ta thấy là chỉ báo dòng tiền này chỉ báo RSI và họ sâu chuỗi các chỉ báo này sâu chuỗi các chỉ báo này để đưa ra cái điểm mua điểm bán thì cái ưu điểm của cái à, chỉ báo này là chúng ta không phải suy nghĩ gì cả chúng ta cứ nhìn chỉ báo thì chúng ta mua được Đấy, chúng ta không phải suy nghĩ không phải tính toán không phải uh, cái gì cả cứ nhìn chỉ báo cắt lên là mua cắt xuống là bán tất cả những chỉ báo này nhưng tuy nhiên cái nhược điểm của nó là có những lúc là nó sẽ gì ạ à? nó có những chỉ báo này nó ngược nhau dẫn đến là các nhà đầu tư có thể không có kinh nghiệm chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái cái cái cái nhiễu loạn và có thể có các bạn sẽ thấy là uh, một cái nhóm nữa đó là họ sử dụng gì ạ à? họ sử dụng là ichimku đây là một cái công cụ cũng rất nhiều người sử dụng tại vì uh, có công cụ này kết hợp với nến thì nó cũng cho chúng ta thấy là đầu tư cũng khá là hiệu quả và đây cũng là một cái hệ thống phương pháp phân tích kỹ thuật mà cũng đã rất nhiều người đã ứng dụng và thường thì ờ, đa phần Dũng biết rằng là trong các phương pháp phân tích kỹ thuật thì thường có thể là người ta dạy chỉ riêng về Ichimoku thôi hoặc là dạy riêng về nến RSI, MACD và các chỉ báo như trung bình động tất cả những chỉ báo như này và họ dạy riêng và họ kết hợp và tạo thành khóa học thì khóa học này thông thường thì nó cũng không nhiều tiền đó chỉ khoảng độ 4 đến 5 triệu hoặc là một số trường hợp nó lên đến 12 13 triệu nhưng tuy nhiên thì Dũng biết một cái khóa học cũng như thế này họ cũng không có cái gì gọi là là là là gì ạ à? gọi là lớn cả nhưng họ đã lấy lên 20 triệu bởi vì thứ nhất vì sao lại 20 triệu à, thực ra nói lấy 20 triệu thì cũng uh, nghe vẻ nó hơi hơi cái gì đó nó nó nó nghe rất là là là uh, mang tính chất là là nó rất là là mình không biết về tả như nào nữa nhưng thực tế là à, nếu bạn mà có thể vào YouTube á, bạn xem á, thì thực sự bạn không phải mất cái số tiền như vậy bởi vì thứ nhất là các đường trung bình động à, bạn họ chỉ dạy mỗi là đường trung bình động 5 cắt 10 cảm khóa học và họ đưa ra những kiến thức cơ bản thì thực sự trên YouTube nó rất nhiều nên uh, thực sự là rất nhiều người khi mà uh, chúng ta không có kiến thức chúng ta không tìm hiểu thì dẫn đến một tình trạng là chúng ta đi học rất là nhiều nhưng thực tế nó không có kết quả uh, không có kết quả uh, tiếp theo thì uh, chúng ta sẽ thấy là một cái uh, phương pháp nữa mà cũng là phân tích kỹ thuật đó là người ta sử dụng gì ạ sử dụng à, ở đây người ta sử dụng đó là sử dụng à, về sóng á à, sử dụng như đây chẳng hạn đấy một cổ phiếu như là GTN thì có thể họ sử dụng sóng đây là à, sử như Dũng sẽ thấy rằng là với này thì sóng thì có 5 sóng á sóng đây là sóng uh, sóng uh, sóng một này sóng 2 này à, và đây là sóng 3 đấy sóng 2 đây ạ và đây là sóng 3 vậy đây nó phải là sóng 3 hay là nó nó lại điều chỉnh tiếp ạ à? câu hỏi đặt ra là đây nó là sóng 3 hay nó điều chỉnh tiếp và thường sóng thì người ta bỏ qua phần khối lượng tức là tất cả những công cụ mà Dũng chia sẻ phương pháp mà Dũng chia sẻ với các bạn á, nó là gì ạ à? nó chủ yếu là tập trung về nến nó lại tập trung về về về biểu đồ thôi họ bỏ qua phần khối lượng này tức là cái phần khối lượng này họ bỏ qua đi ạ họ không quan tâm thì ờ, cái cái công cụ đấy phương pháp này thì họ sử dụng một là sóng và thường thì có 5 sóng đây giả sử những bạn như là thường thì nó có sóng một này ở sóng một sóng sóng hai sóng điều chỉnh sóng 3 là sóng gì ạ sóng 3 là sóng thường là sóng mạnh nhất này sóng 4 là sóng gì ạ à, sóng điều chỉnh và sóng 5 là sóng cuối cùng và sau đó thì nó có những cái sóng sóng A sóng B à, sóng C chẳng thế thì đây là những cái sóng mà chúng ta gọi là những điều chỉnh sóng dài thì với sóng này thì người ta có một công cụ khác nữa để họ đo lường đó là gì ạ đó là gì ạ họ sử dụng um, giải Fibonacci họ đo lường xem là cái cổ phiếu đã hết sóng chưa những cái điều này thì những cái khóa học này thì về cơ bản nó cũng khá là nhiều tiền à, có cái khóa học này mà Dũng được biết ở những cái chương trình lớn đó, họ đào tạo khoảng độ 7 đến 80 triệu ạ các bạn 80 triệu một cái khóa học kiểu dạng như thế này đấy thì trong trường hợp nếu bạn thực sự là bạn học những khóa đấy thì không biết là có chất lượng đến như nào kết quả như nào thì ờ, mình không biết nhưng tuy nhiên thì về cơ bản thì thấy là đây là một những khóa học mà ờ, nó thiếu cái phần khối lượng đấy nó thiếu phần khối lượng và thường những khóa học đấy nó áp dụng uh, cho cái uh, forex nhiều hơn uh, forex nhiều hơn bởi vì có những cổ phiếu mà chúng ta đặt ra một câu hỏi đơn giản như một số cơ, câu hỏi đơn giản như này này uh, một cái cổ phiếu nào đó thì uh, nếu trong trường hợp những cái cổ phiếu mà uh, nó tạo ra nền trên nền thì chúng ta đo được sóng không ạ đơn giản nữa tạo ra sử như cuộn vếu AA Đấy, chúng ta đo sóng kiểu gì và chúng ta biết rằng là mỗi loại sóng thì nó lại có cái khác nhau nó lại có đặc điểm khác nhau đây giả sử như vậy à, chúng ta cứ nền như này thì bao giờ là sóng đây có phải là sóng cái gì ạ à, sóng 4 hay không hay là những sóng uh, khác hay không thì vấn đề ở đây là gì ạ chúng ta lại cần phải có rất nhiều các công cụ khác hỗ trợ kể cả trong sóng cũng tương tự như vậy à, trong sóng thì họ cũng cần phải như công cụ khác để hỗ trợ chứ không riêng gì gì gì à, à, về về về cái um, phân tích kỹ thuật đầu tiên tiếp theo các bạn sẽ thấy là thế thì ngoài cái vấn đề là nến này à, đường trung bình động RSI MACD à, và thậm chí là một cái khoa học riêng đó là Ichimoku ra thì à, còn khoa học khác là sóng thì ngoài ra còn khoa học nào nữa không ạ câu hỏi đặt đặt ra là ngoài ra còn khoa học nào nữa không ạ đúng không tại vì các bạn biết rằng là chúng ta cần phải biết những cái khóa học nào để chúng ta uh, học hoặc chúng ta cần phải ấy học làm sao nó phù hợp với chính tính cách con người chúng ta đúng không ạ chúng ta cần phải biết chứ đúng không bây giờ bây giờ có cái khóa học nào để chúng ta phù hợp ạ thì bây giờ các bạn thấy là Dũng đã chia sẻ cho các bạn ba cái dạng rồi ạ ba cái dạng mà khi mà các bạn học thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có gì ạ những cái khóa học như là nến đó này à, thì các bạn gần như là các bạn thấy là cái thời gian các bạn cần phải canh bảng rất là lớn các bạn gần như phải canh giảm canh bảng rất nhiều đấy hoặc là những khóa học về Ichimoku này chúng ta cũng phải canh bảng đấy. Ờ, hoặc là ờ, cái khóa học về về sóng thì chúng ta cũng cần phải canh bảng thường khóa học về sóng ấy, những cái điểm mua thì nó nó sẽ không có độ chính xác cao và chúng ta phải cần sử dụng rất nhiều các uh, cái điểm mua khác nữa để chúng ta mới mới mới uh, tức là công cụ khác nữa thì chúng ta mới có hiệu quả đấy là về cái uh, <clears throat> uh, các chương trình khóa học đang ở mà chúng ta đang thấy ở đây thì những cái khóa học như là Ichimoku khóa học về sóng thì ờ, thường Ichimoku thì cái cái khóa học đấy Dũng thì cũng ờ, thấy là cái cái giá của nó cũng khoảng độ trên dưới 10 20 triệu nó tầm tầm khoảng trong trong đấy từ 10 đến 20 triệu còn ờ, cái học về sóng thì căn bản là nó có quá nhiều cái cái mà người ta không biết được nó mang tính chất là bí hiểm nên thực tế là khi những ai áp dụng rồi những các bạn đã ai áp dụng rồi thì có thể các bạn sẽ nhìn cái quả ngay cái cái này là cái còn quan trọng nữa là cái việc mà áp dụng thì chúng ta cần phải đo lường được ngay chứ còn nếu mà đo lường khoảng ờ, rất lâu mới đo lường được thì ờ, điều đó nó sẽ không ờ, thực sự là chúng ta thấy rằng là nó không đo lường được không đánh giá được thì mọi thứ nó không phải là đầu tư bởi vì khi mà chúng ta đầu tư chúng phải đo lường đánh giá được ngay tiếp theo chúng ta sẽ thấy là một cái phương pháp nữa mà Dũng thấy là phần lớn các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là các thiên tài mà Dũng biết được họ sử dụng đó là à Ờ, uh, VSA thì thực ra là được uh, ờ, Wickor phỏng vấn Livermore Livermore là một trong những nhà đầu tư xuất sắc nhất hiện tại đến bây giờ mọi người tất cả những nhà đầu tư kể cả Mac Mini kể cả William Neal hoặc là rất nhiều người khác đều tôn sùng William Livermore là một trong bậc thầy giao dịch đặc biệt là ờ, phân tích kỹ thuật thời điểm ông đấy thì phân tích kỹ thuật nó chưa phải là phổ biến nhưng ông đã đã có một cái hệ thống phương pháp đó là uh, VSA và sau này phỏng vấn thì Wigorp ờ, mất 6 năm các bạn ạ mất 6 năm để nghiên cứu và sau quá trình nghiên cứu đó thì uh, sau này được tôm William hoặc rất nhiều người khác uh, phát triển lên trở thành gọi là VSA thì VSA có gì khác với cái hệ thống khác thứ nhất VSA cũng giống như các hệ thống khác họ cũng gì ạ sử dụng nến hoặc là những cái chỉ báo về gì ạ uh, que uh, họ cũng sử ngoài ra thì họ sử dụng gì ạ sử dụng với khối lượng đây là hai cái phần cực kỳ quan trọng những cái quan trọng nhất là gì ạ họ quan sát cái biến động về khối lượng và biến động về nến hoặc là cái cái chỉ báo này, này chỉ báo về chúng ta gọi là que này để xem là cái cổ phiếu đó nó đang tích lũy hay phân phối dựa vào diện mẫu hình các bạn nhớ là dựa vào mẫu hình bởi vì họ biết rằng là với một cái mẫu hình nào đó thì nó có thể là tích lũy hay là phân phối hay là nó đang ở giai đoạn gì ạ à? giai đoạn là uh, chạy nước rút tất cả những cái điều đó nó phản ánh từ giá khối lượng thì cái phương pháp này sau này chúng ta thấy rằng là ở những cái bậc thầy phù thủy à, đã đầu tư chứng khoán thành công như là Mac Mini, à, William Bonnell, à, Mark à, Tenser, tất cả những nhà đầu tư như vậy à, Dũng thấy rằng họ đang ứng dụng kể cả Davat sau này cũng áp dụng chiến lược này trong chiến lược đầu tư. Thì đây là cái hệ thống này thì Uh, cũng đang phát triển rất là nhiều và và chúng ta thấy là hiện tại nó có khoảng 15 đến 20 mẫu hình. Thế thì vấn đề ở đây chúng ta thấy là học cái này thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải nhớ hoặc là hiểu về mẫu hình còn cái nến thì chúng ta cũng nhớ và hiểu như thực ra là chúng ta thấy rằng giao giao dịch có thời gian mất nhiều thời gian hơn còn về mẫu hình này thì cái thời gian để chúng ta đợi ấy, khi mà hoàn thành mô hình có thể mất và vài tháng ấy. và ở đây thì cái ưu điểm của nó là chúng ta mua ở những cái thời điểm giả sử như cổ phiếu Hòa Phát thì chúng ta mua ở những cái thời điểm như thế này ở đây những cái thời điểm chúng ta mua hoặc là những thời điểm này chúng ta mua thì thứ nhất là chúng ta không phải đợi và chúng ta không mua giá rẻ ở giá rẻ chúng ta mua những giá rẻ chúng mua mua ở những cái điểm mà xác nhận đây là những cái điểm mua hoặc là những cái cổ phiếu như là HSG một vài bạn đã mua cổ phiếu HSG hôm mà Dũng chia sẻ thì đây cũng là những cái thời điểm mua thay vì à, mua ở những vùng trên hoặc là mua ở dưới ở ờ, vùng này thì với cái này thì chúng ta thấy là cái việc mà họ mua ở những cái điểm à, ờ, vừa thoát hay là mô hình tay cầm mô hình hai đáy thì tất cả những mô hình đấy các bạn thấy là cái khối lượng này nó phản ánh rất rõ nếu bạn nào thấy là hệ thống phương pháp mà nó bỏ qua khối lượng á thì nó không phải là VSA nhé nó không phải VSA hoặc là không phải là những phương pháp của William O'Neill hoặc Lick à, đấy là những cái gì các bạn biết tại vì ở đây Dũng muốn chia sẻ các bạn thì uh, trên thị trường á thì cái khóa học này nó cũng rất là bây giờ nó bắt đầu phổ biến và đã áp dụng trên rất nhiều lĩnh vực kể cả đầu tư forex đầu tư phái sinh và à, đầu tư chứng khoán thì nó là một cái lĩnh vực có lẽ là là là thực sự nó đang được uh, rất nhiều các nhà đầu tư ứng dụng và đã có kết quả vượt trội à, tuy nhiên thì uh, cái khóa học này hoặc là chương trình này nó cũng nó mới xuất hiện mình ngày xưa người ta chủ dùng là dùng nến dùng RSI mà CD nên có thể một số bạn có thể là chưa bao giờ hiểu hoặc nắm rõ được cái hệ thống này nên khi mà ứng dụng vào thì có thể có lúc đúng lúc sai thì ở đây các bạn có thể là à, ở đây Dũng có một cái um, video các bạn có thể xem đầu tư chứng khoán nhà đầu tư chứng khoán tức là các bạn có thể xem ở đây có thể các bạn vào mạng đầu tư chứng khoán dầu từ chứng khoán đây là các bạn nhìn có thể là cuốn sách dầu chứng khoán thì nó ở đây Dũng thấy là có khoảng độ 5 năm nhà đầu tư thành công thì trong đó có cả Davat của William Neal Limon thì cái hệ thống này nó sẽ phù hợp Đấy, nó phù hợp với những ai mà chúng ta thấy nó chúng ta thấy tính cách con người thời gian chúng ta tại vì thứ nhất là mua cái hệ thống này chúng ta không phải mất thời gian canh bảng điện tử hàng giờ à, đầu tiên chúng ta không phải mất thời gian canh bảng điện tử hàng giờ cái thứ hai là gì ạ thường là khi chúng ta mua cổ phiếu chạy ngay à, tiếp theo thì nó có như cái nhược điểm là chúng ta không mua giá rẻ tất cả những vùng giá rẻ đang lao dốc thì có thể nó sẽ đấy là nhược điểm của cái ờ, hệ thống này à, tiếp theo nữa là một cái phương pháp nữa các bạn có thể thấy được rằng là uh, mọi thứ uh, nó có một cái hệ thống mà chúng ta đang thấy đó là phân tích về cơ bản thì cơ bản nó chia thực ra nó có rất nhiều cách để định giá khác nhau trong đó thì chúng ta thấy rằng là <clears throat> định giá thì nó lại chia làm rất nhiều cái mảng khác nhau định giá về thương hiệu định giá về về có thể tương lai hoặc định giá định giá về, giá trị sổ sách thấp hơn hiện tại tuy nhiên thì dũng chia là hai phần đó là định giá định giá và cổ phiếu tăng trưởng thế thì những cái cổ phiếu mà đầu tư giá trị á chúng ta là định giá nó nó đang thấp hơn hoặc là nó đang có tiềm năng á, thì đấy là dạng đầu tư giá trị và thường thì được những nhà đầu tư quản lý quỹ họ mua vào bởi vì số tiền họ rất là lớn vậy nha số tiền họ rất là lớn nên khi họ rất là lớn thì họ sẽ làm sao khi mà số tiền rất lớn thì họ phải thâu tóm mọi thu gom và càng giảm thì càng thích bởi vì họ có xu hướng là thâu tóm cổ phiếu họ xu hướng thâu, thâu tóm cổ phiếu nên việc mà cổ phiếu giá cao là ông thích nên đấy là những cái chiến lược đó họ đầu tư giá trị thầy dành cho các cổ thực sự các uh, chúng ta nói là các nhà đầu tư quản lý quỹ thì cái này sẽ phù hợp hơn tại vì số tiền họ cần lớn nên uh, với cổ phiếu thì họ luôn luôn muốn cổ phiếu rẻ để họ thâu đó. còn dạng thứ hai là dạng đầu tư tăng trưởng thì dạng đầu tư tăng trưởng thì các bạn biết rằng là một cái cuốn sách như là cổ phiếu thường là những phi thường của sơ đó một hệ thống thì khi mà chúng ta gọi là đầu tư tăng trưởng thì chúng ta có thể nhìn nhận là góc độ giả sử như các cổ phiếu ngân hàng thì trong khoảng thời gian tới sang năm nó có tốt hay không đặt ra câu hỏi như vậy thì về cơ bản thì uh, nếu một cách góc nhìn bình thường thì khả năng là sẽ là những cổ phiếu tăng trưởng khá là mạnh đấy là góc nhìn bởi vì kinh tế chúng ta mỗi năm là nó đều tăng trưởng 6 7 phần trăm đấy là góc nhìn gọi là mang tính chất là uh, phiến diện nhất đúng không GDP này lạm phát của chúng ta đang ở mức thấp mọi thứ kinh tế chúng ta đang phát triển thì khi mà kinh tế phát triển thì uh, ngân hàng cũng sẽ phát triển và nếu chúng ta định giá theo một cách như vậy thì cũng có thể ok bởi vì uh, rất nhiều ngân hàng như là Tiên Phong Banh hoặc là ACB có những sản phẩm mới công nghệ mới nó cũng tạo ra doanh thu lợi nhuận để tạo ra cái quá trình tăng trưởng uh, chúng ta nhìn thấy là, đấy là chúng ta gọi là đầu tư tăng trưởng theo cái cách mà uh, sơ họ đưa ra và tuy nhiên một cái cách nữa mà sau này chúng ta sẽ thấy rằng là các nhà đầu tư như là Lee Mo à, xin lỗi đầu tư như là Mark Mini, David Zen hoặc là uh, chúng ta gọi, gọi là William O'Neill thực tế là còn rất nhiều nhà đầu tư khác nữa cũng dạng như vậy thì họ đầu tư theo chiến lược theo đà tăng trưởng thì họ phân tích họ chủ yếu tập trung gì ạ tập trung về doanh thu doanh thu uh, uh, doanh thu là lợi nhuận này và cái ấy đặc biệt là ROE trong những quý hiện tại và những cái quý tiếp theo và tiếp theo họ cần quan tâm đến thứ hai đó là chất xúc tác để tạo ra cái sự tăng trưởng điều gì làm cho cổ phiếu tăng trưởng đấy là hai yếu tố quan trọng và một cái yếu tố nữa mà họ đã thay đổi cái cách tiếp cận của họ đó là họ sử dụng chiến lược VSA tức là họ sử dụng những mẫu hình những cái gì ạ những cái ờ, phân tích về về về về về kỹ thuật để họ áp dụng vào bởi vì sao trong chiến lược về đầu tư tăng trưởng thực ra nó sẽ mang tính chất rủi ro bởi vì các cổ phiếu tăng trưởng nó lên rất nhanh lên rất nhanh và giảm rất là nhanh nên đó là về ưu điểm đó là ra cho chúng ta rất là nhiều tiền trong thời gian ngắn nhưng nhược điểm của nó là rủi ro rất là cao nên để đảm bảo cái việc mà ờ, biết cái cổ phiếu đó nó gì ạ nó bắt khi nào nó bắt đầu lên bởi vì khi mà chúng ta mua nó lên rất nhanh giả sử đây chúng ta nhìn lại tích lũy ở đấy rất dài nhưng khi mà nó lên nó lên rất nhanh và chúng ta gần như là nếu mua thì chỉ có mua mỗi điểm nó chúng nó đuổi chắc là đuổi rất dài còn nếu chúng ta mua trước ở đây có thể rất nhiều trường hợp đấy nó giảm rất mạnh à, ờ, nó giảm rất mạnh thì dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ và chúng ta thấy rằng trong những cái quá khứ thì cũng đã có rất nhiều cổ phiếu mà khi nó bước vào điểm mua hay là cái quá trình tăng nó tăng rất nhanh nên một cổ phiếu tốt nhé một cổ phiếu tốt thì cái việc mà họ áp dụng cái mẫu mẫu hình hay là vết a vào thì họ thứ nhất là họ vừa mua vào những cái điểm tốt nhất và họ vừa bán ra ở những điểm ờ, rất là là là cao và xử lý một cách nhanh chóng thì đây là một cái hệ thống thực sự là là Dũng đang mô phỏng và Dũng biết rằng là có rất nhiều người các bạn cũng đang đang áp dụng những chiến lược này và tuy nhiên thì, những cái khóa học này trên thị trường á, thực sự là nó, nó rất là ít Dũng phải nói là rất là ít không nhiều bởi vì uh, Ờ, những cái khóa học này thì thường vì chúng ta không biết hoặc thứ hai là chúng ta cũng có thể là nghe trên thị trường nó có quá nhiều cái phương pháp quá nhiều nên làm chúng ta có thể là uh, không biết là lựa chọn như nào thì trong cái video này Dũng chia sẻ để chúng ta có thể góc nhìn một cách khách quan nhất không phải là Dũng mong muốn là các bạn uh, có thể theo dõi hệ thống của Dũng mà các bạn cần phải có cái góc nhìn đó là một là các bạn lựa chọn nến hoặc là công cụ RSI mà ACD đó là những cái mà Ờ, giao dịch và sau một thời gian bạn cứ cảm nhận đấy ạ nó có kết quả hay không các bạn cần đo lường nó có kết quả hay không hoặc là bạn sử dụng như là uh, Ichimoku hoặc là sử dụng uh, về về sóng Elliot xem mà có kết quả hay không bạn tìm kiếm để mua được hay không hay là bạn uh, đầu tư như nào bạn phải cần phải nắm rõ bạn trải nghiệm ạ trải nghiệm đấy ạ bạn phải trải nghiệm còn những cái khóa học đó thực sự nếu có đắt hay rẻ thì thứ nhất là gì ạ nếu mà nó kể cả nó có rẻ đến mấy mà nó làm cho cái bệ nó không phù hợp với tính cách con người của bạn thì đó là rất đắt bởi vì bạn mất gì? chi phí cơ hội đầu tiên là mất chi phí cơ hội mất thời gian đặc biệt là thua lỗ à, tại vì nó không đúng bạn thua lỗ và mất rất nhiều thời gian mà đáng nghĩa là cùng một thời gian bạn đã học được rất nhiều kiến thức khác rồi và thì tiếp theo là rất là gì ạ à, khi mà bạn học được một cái hệ thống phương pháp khác mà gì ạ mà nó có thể giúp bạn thứ nhất là trải nghiệm và thay đổi bạn cái tư duy ngay từ đầu bạn có thể coi cái hệ thống phương pháp đó nó có thể là một tài sản có lẽ nó là tài sản bởi vì nó giúp bạn cuộc sống của gia đình của bạn mọi thứ của bạn có thể thăng hoa có thể phát triển bạn có thể tự do tài chính nhờ vào một hệ thống phương pháp à, một số bạn thì có thể ai như làm làm kinh doanh các bạn biết là trong marketing nó có rất nhiều hệ thống marketing nhưng nó chỉ có một vài cái cái chiến lược marketing có thể phù hợp và giúp chúng ta thành công thôi ạ chứ còn nếu chúng ta cứ nói là xử lý từ chối này xử lý nọ xử lý kia có rất nhiều phương pháp nhưng nó chỉ có một nhóm nhỏ các hệ thống nó phù hợp những cách để chúng ta có thể đầu tư thành công thôi ạ ok à, thì ở đây các bạn thấy rằng là à, Dũng đã nói rất là nhiều cái hệ thống và chúng ta cũng nói về cái đầu tư giá trị thì thường những nhà đầu tư lớn những người mà có thể là chi phối được uh, các cổ phiếu hoặc là mua để thâu tóm thì đầu tư giá trị Dũng nghĩ là nó rất là tuyệt vời bởi vì chúng ta mua cần phải mua giá rẻ và không để các bạn cần phải đợi lâu thì uh, một số bạn hỏi là những cái, cái chương trình của Dũng cái khoa của Dũng thì nó có mất nhiều tiền hay không thì uh, Dũng mới nói là thực sự là Dũng muốn chia sẻ với bạn là cái khóa học của Dũng ấy, nó là rẻ nhất trong tất cả khóa học nếu mà tính về gì ạ à, tính về cái sự đo lường về chất lượng bởi vì thứ nhất là một số bạn hôm nay ờ, đã chia sẻ trực tiếp ạ bạn có mua đợi mới tham gia thôi mua ở đây giá 12 đúng không ạ hôm nay đến 16 rồi ạ 16 rồi đã có bao nhiêu tiền rồi bạn mua 2.000 nữa ạ mua 2.000 nữa là chưa biết gì ạ và một số cổ phiếu khác nữa thì cái việc mà chỉ cần một hai lệnh nhưng cái quan trọng nhất là bạn bắt đầu thử đủ tự tin cái thứ hai nữa là gì ạ cái thứ hai nữa là bạn đã có một phương pháp để là hành trang cho cuộc đời ở à, trên cuộc đời nên những cái cái cái điều đó chúng ta hỏi là có đầu tư có thành công hay không thì chúng ta còn rất nhiều cái chương trình khác nữa thì Dũng mong muốn rằng là trong thời gian tới Dũng cùng chúng ta đồng hành xem là thực sự nó đã là cái gì ở ờ, chương trình đó chúng ta đùng đồng hành để thực sự là cái phương pháp của Dũng nó có kết quả hay không thay vì chúng ta uh, đi đánh giá mà một cách uh, nó phiến diện thì chúng ta hãy theo dõi toàn bộ cái chương trình của Dũng uh, nó tiếp tục diễn ra tiếp tục diễn ra trong thời gian tới và hôm nay Dũng sẽ phân tích đánh giá một vài cổ phiếu để các bạn có thể thấy được cái phương pháp này cái hệ thống này nó có phù hợp hay không bạn thử xem nó phù hợp hay không nhá đừng có nghe Dũng gọi là đang gọi là chém gió lại lại bắt đầu bắt trước ờ, là lúc đấy chúng ta bị thua lỗ rồi chúng ta lại bảo là cái ông này ông chém gió là mình mê mệt à, hãy đừng nghe nói mà nghe ông ấy làm làm nó phù hợp hay không thì trước khi mà chúng ta sẽ phân tích về một nhóm cổ phiếu ở ờ, nhóm cổ phiếu đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái nhóm đó là dòng ờ, gì ạ à? dòng uh, thép đấy ạ à. chúng ta sẽ lấy ngành thép ạ à. cái ngành thép thì hiện tại chúng ta sẽ thấy là chúng ta đo lường có ba cổ phiếu thép một là HPG hai là HSG và ba là KN NKG thế thì chúng ta biết rằng là những cổ phiếu blue chip á, thường nó sẽ là y ạch nó chạy rất là chậm đúng không ạ nên nếu trong trường hợp mà chúng ta gọi là có ít vốn hoặc là một vài trăm triệu hoặc là một tỷ đổ xuống thì chúng ta làm sao để lựa chọn cái thằng nào nó nhẹ nhất nó dẫn đầu dạng ờ, nhẹ nhất dẫn đầu giả sử như là cổ phiếu này chúng ta xem nó dẫn đầu hay không ạ thì giả sử trong cái chu kỳ này đây là sử cái điểm mà chúng ta gọi là điểm mua đúng không chúng ta sẽ thấy rằng là uh, chúng ta sẽ có những cái điểm mua thì xem cái điểm mua đấy nó có phải là đây chả điểm mua ở đây thì chúng ta nhìn thấy hòa phát đấy ạ hòa phát ở cũng là cái điểm này chúng ta sẽ đánh hòa phát vào đúng không hòa phát hpg thì chúng ta nhìn thấy là hòa phát chưa chạy trong đó cổ phiếu h gì ạ cổ phiếu hsg chạy nó chứng tỏ là cổ phiếu đó là cổ phiếu mạnh nhất trong cái nhóm gì ạ à? mạnh nhất trong cái nhóm thép nó gọi là cổ phiếu dẫn dắt chúng ta cổ phiếu NKG chúng ta thấy là NKG cũng chưa chạy tức là cổ phiếu NKG là cổ phiếu yếu nhất trong cái nhóm này đúng không thế thì rõ ràng là gì ạ à? chúng ta sẽ đo lường được xem là cổ phiếu nào mạnh nhất để chúng ta tham gia trước và chúng ta cũng đo lường xem là à, thực tế là chúng ta muốn gì ạ à? kiếm tiền nhanh hay là muốn gì ạ à? à, muốn sự bền vững tại vì khi mà kiếm tiền nhanh á là sự mua HSG thực ra nó cũng không phải là rủi ro bởi vì ở phần dưới này nó đã càng là gì có vùng hỗ trợ là khá khá là mạnh đúng không nên khi mà một số ờ, Dũng chia sẻ đặc biệt là những ai mà uh, tham gia chương trình của Dũng trong room của Dũng thì những cái mẫu hình này các bạn đều biết hết ạ đây là những mẫu hình và Dũng đã chia sẻ cái mẫu hình này rồi ạ thì bây giờ chúng ta chốt lời đây giả sử đến điểm này Dũng bảo là chúng ta sẽ chốt lời khoảng độ 15 chốt lời dần đó, 15 đến 25 phần trăm lợi nhuận chẳng hạn chúng ta đã chốt lời trong vùng này đi ạ thì trong một thời gian ngắn chúng ta đã lãi Dũng chỉ tính là 15 phần trăm nữa chưa cần nhiều 15 phần trăm cho một nhịp đầu tiên ạ ok và cổ phiếu này có thể là tiếp tục tích lũy ạ tiếp tục tích lũy là chúng ta sẽ tính tiếp tục giai đoạn tiếp theo bởi vì chúng ta đã chốt lời bình thường các cổ phiếu nó sẽ rất khó để đi 4 50 phần trăm ngay bởi vì cái quá trình tích lũy này này quá trình tích lũy này nó cũng là một cái quá trình tích lũy làm gì ạ quy tích lũy ngắn chứ phải dài thì có hai cách để bán thứ nhất chúng ta bán một nửa và chúng ta giữ lại một nửa Đó, bán một nửa giữ lại để chúng ta mua sau đó là cách thực ra nó còn nhiều chiến lược nữa hôm nay dũng chỉ chia sẻ để chúng ta nắm một phần à, thứ hai là cổ phiếu hòa phát ạ hòa phát thì đây là một cổ phiếu mà chúng ta thấy là ở ờ, trong một cái ờ, mẫu hình của dũng nó là nền trên nền nên cổ phiếu này thì thực sự là uh, chúng ta không thể đầu tư gọi là nước sóng được bởi vì những cái nền này nó sẽ tạo ra nền rất dài và mỗi khi nó lên tạo nền này nó lại tiếp tục tích lũy và cái thời gian tích lũy có thể là mất hàng tháng hoặc nhiều hơn chẳng hạn các bạn có thể thấy là những cổ phiếu như là AAA Đấy, AA Dũng có chia sẻ trong cái giai đoạn trước ấy, các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có thời gian khi mà nó đã bước vào một cái giai đoạn tích lũy ấy, thời gian tích lũy là rất là dài và sau đó nó sẽ bước vào chạy nước rút ạ hoặc là cổ phiếu gì ạ PSR, các bạn sẽ thấy rằng là ờ, các bạn ờ, cần phải hiểu chứ còn bây giờ nếu mà không hiểu mà nên cứ uh, nghe mang tính chất là là là kiểu như là muốn cho con cá đúng không muốn cho con cá thì thực sự con cá ăn xong là bạn hết nên chúng ta cần phải có cái cần câu thì bạn thấy rằng là đây nó có là những cái nền nền tiếp ạ à, nền tiếp và sau khi nó chạy nước rút thì nó mới kết thúc chu kỳ thì hòa phát thì ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy đó là cái cổ phiếu này nó tạo ra nền thì những cái nền này nó tiếp tục chạy nữa và chúng ta thấy là cổ phiếu này nó sẽ gì ạ à? nó sẽ tiếp tục mua và chúng ta mua theo cái là kim kim tự tháp ạ à. đây chúng ta là điểm mua điểm này chúng ta mua tiếp ạ à. còn điểm này hôm trước các bạn hỏi là có mua hay không thì nền là tích rất ngắn chúng ta sẽ không mua bởi vì chúng ta đợi thêm những cái nền tiếp theo để chúng ta mua thêm ạ à. tại vì nó ngắn quá thì rủi ro nó cao nên các bạn thấy là mua theo kim tự xa kim tự tháp nó sướng ạ thứ nhất là an toàn được ở dưới chúng ta mua ít ở trên chúng ta mua à, ở dưới chúng ta mua nhiều hơn ở trên chúng ta mua ít hơn và cứ tiếp tục chúng ta mua mua đến khi nào nó tạo ra những cái quá trình mà chúng ta gọi là chạy đông rút hay là vùng quá mua chúng ta bán thay vì chúng ta là mua sau đó được một vài ly vài like chúng ta bán ra à, cổ phiếu thứ ba nữa là cổ phiếu NKG à, cổ phiếu NKG thì đây là một cổ phiếu mà các bạn biết rằng là có một cổ phiếu là rất là tuyệt vời đúng không ạ rất là tuyệt vời ở đây ạ thế thì cái quan trọng là cổ phiếu này các bạn nên giữ hay là chúng ta nên ờ, bán đi ở trong đoạn này thì nếu những ai mà đã nghe đã đường nghe nghe Dũng chia sẻ trong thời gian vừa qua rồi thì chúng ta sẽ biết là cổ phiếu này nó sẽ hình thành gì ạ chúng ta sẽ biết rằng là uh, cổ phiếu này nó có điều gì xảy ra bởi vì các cổ phiếu gì ạ cổ phiếu Hòa Phát các cổ phiếu HSG các cổ phiếu gì ạ NKG nó là một cái nhóm các cổ phiếu tăng trưởng trong thời gian tới bởi ngành thép bây giờ đang là khá là, là ok đúng không ạ cái nhu cầu về thép đang là lớn và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thấy là mà ngành thép đang hồi sinh nên chính vậy nó có đang yếu tố tăng trưởng cái thứ hai chúng ta nhìn này tất cả những cái đợt mà tăng này khối lượng rất lớn và những cái đợt điều chỉnh này khối lượng rất nhỏ vậy ở đây chúng ta sẽ thấy điều gì đang diễn ra ở đây à, điều gì đang diễn ra ở đây à, và nãy Dũng có nói với các bạn đó là chúng ta sử dụng uh, sóng Elliot ạ à, sóng Elliot thì nếu cái cổ phiếu này các bạn sử dụng sóng Elliott đi ạ giả sử cho các bạn sóng Elliott thì liệu cái sóng Elliott này nó tạo ra sóng 3 tăng tăng mạnh không ạ đấy liệu cái sóng Elliott này tạo ra sóng 3 tăng mạnh không câu hỏi đây là câu hỏi rất là quan trọng nếu câu hỏi bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi này là có sóng Elliott à, sóng Elliott thì nó tăng mạnh không hay là nó tạo ra một cái mẫu hình biên độ thu hẹp các bạn có thể xem lại những mô hình biên độ thu hẹp mà Dũng chia sẻ ở đoạn trước ạ mô hình biên độ thu hẹp là gì à. thì thông thường các bạn nhớ nhá thông thường nó sẽ không chạy ngay nên nếu mà sách dậy sóng thì chúng ta thấy là nó nó thường chúng ta sẽ bị sai đúng không chúng ta sẽ bị sai và khi bị sai thì chúng ta có thể mua ở những cái lúc lúc nó vượt tức là nó hình thành sóng ba này nó vượt đến đây nó hình thành sóng ba thì chúng ta bị lỗ và khi chúng ta bị lỗ thì bao giờ chúng ta đổ lỗi cho là phương pháp không đúng đúng không phương pháp không đúng hoặc là điều gì đó nên đây là cái góc để chúng ta thấy rằng là à, Dũng chia sẻ này thì các bạn sẽ thấy rằng là áp dụng để cho các bạn thấy rõ ràng này thế thì trong quá trình này có thể nó sẽ tạo ra một cái quá trình điều chỉnh ngắn sau đó trước khi tạo ra một cái quá trình tăng mạnh thường những cái quá trình điều chỉnh ngắn này, này cái lần lần thứ ba này thậm chí lần thứ tư các bạn nhớ nha có thể trong biên độ thu hẹp thì thường những biên độ này lớn thì nó có thể điều chỉnh lần thứ thứ ba lần thứ tư khi nào cái biên độ nó có thể là nó tạo ra một cái độ ngắn nhất giả sử như là ở đây các bạn thấy là cái quá trình mà nó điều chỉnh này và nó kéo lên đến vùng này đi ạ sau đó điều chỉnh ngắn nhất thì lúc đó chúng ta mới biết rằng khả năng lên không nên rõ ràng là không phải chúng ta mua rẻ không phải mua rẻ đây mà chúng ta cần phải mua đúng chu kỳ khi nào nó bắt đầu hình thành chu kỳ hình thành mẫu hình chúng ta mới mua đây là một nhóm cổ phiếu gì ạ nhóm cổ phiếu về à, ngành thép nên có một số bạn thì bạn xem có thể bạn không hiểu nên có thể chúng ta sẽ thấy rằng là à, nếu chúng ta không có một cái gì ạ cần câu nếu không chúng ta có một cái kiến thức đủ đủ để chúng ta tự tin chúng ta đầu tư thì rõ ràng chúng ta mua mang tính chất là cảm tính mà cảm tính thì điều gì sẽ diễn ra lúc đấy chúng ta bị cảm xúc đúng không ạ chúng ta lại bị uh, rất nhiều các yếu tố khác tác động vào uh, có một điều nữa là các bạn sẽ thấy rằng là uh, cổ phiếu như là cổ phiếu VGC đây là một cổ phiếu mà VGC ạ đây là cổ phiếu mà cái thời điểm mà lúc đó thì Dũng chủ yếu tập trung vào phím hàng đấy ạ tức là hồi ngày xưa khi mà mà à, đầu mới đầu tư thì Dũng cũng ờ, nghĩ rằng là, là chia sẻ gọi là phím hàng cho nó nghe nó đấy, chia sẻ chia sẻ cho các nhà đầu tư về kiến về những cái cổ phiếu để mua ở giai đoạn này thì khi khi mà mua xong á thì cổ phiếu giảm à, và rất nhiều người bắt đầu comment có những lời gì à, à, tóm lại là không tích cực đây là những cái đợt mà Dũng chia sẻ các bạn VGC VGC xin lỗi VGC VCG không tích cực tức là họ chia sẻ những cái lời nói chung là rất là khó chịu ở trong cái cái video của Dũng đây là một trong những cổ phiếu mà Dũng vẫn còn nhớ ở đây ạ đây ạ các bạn thấy rằng tức là khi mà Dũng ờ, có cái chia sẻ thậm chí là chia sẻ trên ờ, Facebook thì ờ, lúc này thì họ bắt đầu tại vì mua xong thì cuối phiên nó giảm rất mạnh và họ thấy là họ cổ phiếu không đi như muốn bởi vì theo cái mô hình nến các bạn nhìn thấy theo mô hình nến thì đây là cái nến rất xấu đúng không đây là cái nến rất xấu nhưng các bạn không biết là bạn không có kiến thức thì bạn không hiểu nó là cái nến này nó đang nằm ở đâu ạ nó đang nằm trong quá trình tích lũy hay là nó đang nằm trong quá trình ở đỉnh cùng một cái nến này ở đáy khác ở tích lũy khác ở đỉnh khác nên cùng là nến các bạn phải hiểu nó đang ở đoạn nào chứ không phải là các bạn cứ thấy nến Maruguru là các bạn mua vào đấy thường lại không ai nói cho bạn cả cái nến Maruguru á, nó nằm ở gì trong quá trình tích lũy nó rất mạnh hoặc nằm ở đáy nó rất mạnh hoặc nằm ở trong cái quá trình xác nhận nó rất mạnh hoặc nến Maruguru đỉnh này thường nó là rất yếu bởi vì lúc này là lúc mà à, tạo ra những quá trình quá mua và lúc này là lúc mà cái sự chết chóc cái sự thua lỗ nó sẽ nằm ở đây nên cùng là một cái nến nhưng rõ ràng chúng ta không hiểu hiểu bản chất thì chúng ta sẽ thấy rằng là ứng dụng nó sẽ rất nguy hiểm à, thứ hai nữa là những cái bạn mà ừ, cũng đã bình luận rất là là là nhiều cái bình luận nó không được tích cực trong cái cái năm 2018 ờ, lúc này thì thị trường đạt đỉnh à, khi mà thị trường đạt đỉnh ở đặc biệt là những cái đợt đỉnh này thì Dũng chia sẻ đặc biệt là cổ lúc đấy Dũng nói là những cổ phiếu Vietcombank là cần phải bán ra thì khi đó thì trong ngày thì Vietcombank vẫn tăng rất mạnh đặc biệt là hôm đấy là mùng 6 đấy, và trong đoạn này thì khi mà Dũng chia sẻ tại vì cái cái quá trình nó đã đỉnh nó không thể nào một hai ngày được mất rất nhiều thời gian nên nếu chúng ta không có biết không có một cái cận câu thì chúng ta cứ thấy là ô cái cái việc mà đạt đỉnh rồi mà mãi nó không xuống thì là thế nào hay là đạt đỉnh rồi mãi nó không xuống tức là thế nào nên dẫn đến là chúng ta chỉ đi tập trung vào người khác để xem người khác nói gì bởi vì chúng ta đang gì ạ mong muốn con cá mà khi người ta nói về con cá chúng lại không có có cái gì ạ niềm tin khi niềm tin chúng ta phản ứng khác và dẫn đến là cổ phiếu giảm rất mạnh đây là những cái ví dụ để các bạn thấy rằng là chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức thực sự là là chắc chắn để chúng ta có thể đầu tư thành công với thị trường hiện tại thì chúng ta đấy là những cái đợt này chúng ta gọi là những cái đợt phân phối á ờ, phân phối là những cái phiên mà khối lượng cao hơn hôm trước và giá giảm đơn giản đấy rồi đây là cái quá trình phân phối ạ thì ở đây chúng ta thấy rằng là những quá trình phân phối này thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là nó sẽ có một cái nhóm các cổ phiếu đạt đỉnh và nhóm các cổ phiếu vẫn đang tích lũy thì Dũng đã nói với các bạn nói rồi ạ <clears throat> việc đầu tư nó sẽ có hai dạng dạng thứ nhất là chúng ta chỉ đầu tư theo trường chung thôi ạ và những dạng đấy là những cổ phiếu thị trường dạng thứ hai là các bạn cần muốn là một cái nhóm người hay là những người mà nó có tách ra khỏi thị trường đó những là chúng ta cần phải tìm kiếm cổ phiếu mạnh hơn thị trường tìm kiếm cổ phiếu mạnh hơn thị trường để chúng ta tách ra khỏi thị trường thay vì chúng ta đang lo lắng về thị trường chung bởi vì phần lớn các cổ phiếu nó đi theo thị trường chung 80% thì chúng ta thấy là chúng làm sao để tách ra khỏi thị trường chung khi tách ra khỏi thị trường chung á thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cổ phiếu mạnh hơn thị trường tìm kiếm cổ phiếu mạnh hơn thị trường đơn giản nữa những cổ phiếu mà thị trường chung giảm mạnh thì nó không giảm Hòa Phát là một trong ví dụ thì chúng giảm mạnh nó không giảm đúng không thì đấy là một trong ví dụ hoặc là chúng ta thấy là gì ạ kể cả HSG đấy lúc mà thị trường giảm đấy thì gần như nó không giảm đúng không nó không giảm hoặc là đến bây giờ là đỉnh thì chúng ta nói thế thì những cái cổ phiếu nào mạnh thì trường trung giảm thì nó không giảm và thứ hai là chúng ta có một khái niệm nữa là những cổ phiếu nào nó dẫn đầu thị trường thì bao giờ nó mạnh hơn thị trường chung dẫn đầu thị trường ở sự như ban nãy chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nó dẫn đầu dế của cái ngành à, ngành thép nó chạy trước và lợi nhuận nó bao giờ cũng lớn hơn hoặc là chúng ta nhìn thấy những cái cổ phiếu như là cổ phiếu như là ACB đúng không ACB nó mạnh hơn cái nhóm các cổ phiếu khác trong ngành thì nó chạy mạnh hơn trong khi đó cổ phiếu Vietcombank của chúng ta nhiều người thích nhưng nó lại đang đi ngang và thị trường điều chỉnh nó lại điều chỉnh rất mạnh nên rõ ràng là việc mà chúng ta không có khái niệm không có gì là kiến thức thì chúng ta mua bán thực sự là nó nó rất là rủi ro rủi ro với quá trình đầu tư chúng chúng ta ờ, nên ờ, ở đây Dũng chỉ chia sẻ với các bạn đó là gì ạ chúng ta có rất nhiều cách để tiếp cận cái phương pháp đầu tư rất nhiều cách để chúng ta đầu tư thành công nhưng có một cách tiếp cận mà có thể ai cũng tiếp cận được đó là chúng ta lên lên gì ạ lên mạng à, search những cuốn sách như là giàu từ chứng khoán để chúng ta nghe xem là cái hệ thống đấy các thiên tài đấy chúng ta nghe nó có phù hợp hay không đấy là đầu tiên chúng ta, còn đọc những cuốn sách phù thủy sàn chứng khoán á, thì trong phù thủy sàn chứng khoán là những người bậc thầy nhất và chúng ta thường là chúng ta đi học á, hoặc là chúng ta nghe youtube thì chúng ta chỉ nghe một ai đó nói thôi nếu mà ai đó nói thôi nên ví dụ mà chúng ta bị bị à, bị uh, gần như là bị, bị à, cái tư tưởng chúng ta tư tưởng chúng ta bị bị cuốn vào cái đấy hoặc là một số các bạn là đang bị tư tưởng uh, nghe những video của Dũng có thể là các bạn đang bị dính vào tư tưởng là đầu tư tăng trưởng bởi vì uh, các bạn thấy nó phù hợp nhưng có một số bạn không phù hợp thì chúng ta có thể phản đối không sao cả hoặc là có những cuốn sách như là bậc thầy đầu tư chứng khoán theo đà tăng trưởng thì đó là những cái cuốn sách mà có thể đầu tư uh, cho chúng ta biết rằng là chúng ta có gì ạ phù hợp với tính cách nào à, tuy nhiên thì các bạn muốn đi nhanh thì các bạn cần phải tìm ra cho mình một người thầy tìm ra những cái cái cái khóa học để chúng ta đi tắt đón đầu bởi vì những người thầy á nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái thứ nhất là à, một là xử lý những cái cái mà chúng ta bị sai ờ, tức là những bài học của chúng ta nó không đúng xử lý ờ, để chúng ta hiểu sâu hơn vì sao chúng ta sai đấy là một cái thứ hai nữa là chúng ta có thể là rút ngắn thời gian bạn phải mất 10.000 giờ 10.000 giờ mới thành công trong một lĩnh vực nào đó trong khi đó bạn phải rút ngắn chỉ còn một vài tháng là bạn cũng đã có thể thay đổi rồi à, Dũng đã biết rằng rất nhiều các bạn khi mà mới tham gia gần như chưa biết gì ạ à, chưa biết gì nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì với cái việc mà chia sẻ những kiến thức với những cái gì phương pháp phương pháp à, nó sẽ à, gần như nó làm như là thay đổi lột xác trong quá trình đầu tư à, và cái câu hỏi cuối cùng đó là khóa học của Dũng nó đắt hay rẻ thì thứ nhất nếu nếu so những gì những khóa học mà Dũng khác được biết thì đây là khóa học rẻ nhất trong những khóa học mà Dũng được biết bởi vì ờ, nó đến từ gì ạ một là cùng gì ạ cùng một cái hệ thống phương pháp Đấy, thì có thể có những hệ thống khác họ đã cắt ra tức là một chỉ cần một cái gọi là xu hướng thôi ạ thì đã có một cái những cái khóa học người ta không dạy về xu hướng họ cũng dạy giống gần như giống mà y, có thể là y nguyên và giống nhưng họ đã trở thành một cái khóa học mà riêng cái đấy cái khóa học đó cũng đắt hơn như cái một cái module của dũng rất nhiều rồi riêng một cái, cái module đó nó đã hơn rất nhiều rồi nên đấy là một cái đầu tiên mình nói cho các bạn đó là Ờ, những cái gì mà Dũng chia sẻ đây để mang tính chất là Dũng muốn giúp cho các động cộng đồng đầu tư chứng khoán thành công hơn uh, tại vì bản thân nếu các bạn những ai mà uh, đã đã trải nghiệm trong cuộc sống đã bị thất bại như Dũng thì khi mà Dũng chia sẻ như thế này các bạn mới hiểu còn những ai mà chưa từng thất bại những ai mà chưa chưa có thể cảm nhận cái đau đớn khi mà chúng ta thất bại chưa cảm nhận được những cái cái um, lý do vì sao chúng ta lại cần phải chia sẻ kiến thức này cho cộng đồng thì các bạn có thể là không bao giờ nhận được cái, những cái giá trị này bởi vì cái tôi á, cái tôi tồi tội tối và teo là teo đấy đấy là cái tôi tất cả những người có cái tôi quá cao thì dẫn đến thất bại tất cả đó là như vậy nên một lần nữa thì uh, Dũng thực sự uh, mong rằng chúng ta sẽ uh, có những cái tư duy mới có những cái, cái kiến thức mới có những cái công cụ mới và đặc biệt là uh, hãy thay đổi chính bản thân chúng ta vì khi mà chúng ta thay đổi mỗi một ngày một phần trăm thôi ạ à, một ngày một phần trăm thôi thì trong một năm là chúng ta đã thay đổi khoảng 37 37 lần à, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ ờ, trên video này của Dũng và nếu thực sự là những video này có ích với bạn thì hãy đăng ký kênh của Dũng ở phần bên dưới để tiếp tục ngày mai Dũng chia sẻ những video với nội dung tuyệt vời và bạn sẽ là những người mà sớm nhất nhận được video của Dũng và xin cảm ơn rất nhiều nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho tôi một share và để lại comment ở phần bên dưới. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của tôi thì hãy cho tôi một subscribe và nhớ bấm chuông ở phần bên dưới để lần sau tôi phát bạn sẽ nhận được thông tin sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn.